Man Legends, một trò chơi ngoại tuyến và trực tuyến. Trò chơi này là sự kết hợp tuyệt vời nhất của trò chơi nhập vai, RPG và người chơi với người chơi, PvP, không còn lo lắng về Internet. Giờ đây bạn có thể tận hưởng nó mọi lúc mọi nơi với đầy đủ trải nghiệm game hành động. Trong mỗi trận chiến phiêu lưu, bạn sẽ vào vai những chiến binh đang trên hành trình chinh phục thế giới bóng tối với rất nhiều kiếm, vũ khí, kỹ năng và những bộ giáp tuyệt đẹp. Hãy sẵn sàng cho một trò chơi thú vị. Bạn có thể là một chiến binh và làm chủ trò chơi kiếm. Bạn có đủ động lực, lòng can đảm và niềm đam mê để làm chủ trò chơi Warrior này không? Trận đấu, khi trận chiến bắt đầu, mỗi ninja cần phải chống lại con quái vật nguy hiểm đang không ngừng tấn công mình. Bất cứ khi nào bạn muốn hack chúng, hãy chém chúng bằng cách sử dụng các nút điều khiển tuyệt vời ở phía dưới bên phải để giết hoặc tránh bị giết. Đây là một trận chiến cực kỳ khó khăn nhưng nếu bạn sử dụng nhiều kỹ năng, bạn sẽ có khả năng làm cho anh hùng của mình mạnh mẽ hơn. Cố gắng không bị tấn công mạnh bởi con quái vật và quân đoàn ma thuật của hắn, thiết kế và đồ họa, bạn sẽ phải choáng váng với đồ họa và hiệu ứng âm thanh của trò chơi này. Hãy là một anh hùng, thực hiện một số phép thuật mạnh mẽ điên cuồng và đốt cháy thế giới bóng tối. Bên cạnh đó, ở cuối mỗi cấp độ có một chuyển động chậm sẽ khiến bạn kinh ngạc, sử dụng thông minh các điều khiển để chiến đấu với hiệu quả tối đa, hàng tấn nâng cấp khác nhau, tận hưởng nhiều nâng cấp trong các trò chơi RPG hay nhất. Một số quái vật cực kỳ nguy hiểm và bạn sẽ cần nhiều vũ khí mạnh hơn những thứ ban đầu, nâng cấp đòn tấn công, áo giáp, sức khỏe và quan trọng trong giờ thay giờ lớn nhất để ngày càng tốt hơn trong một cấp độ, mục không giới hạn. Có các nhân vật khác nhau trong trò chơi và cấp độ, tấn công, phòng thủ và HP quan trọng là việc bạn sẽ đối phó với kẻ thù tốt như thế nào và có thể nâng cấp hoặc thậm chí mua tiền đá quý, thể lực, vàng, vân vân kỹ năng giúp họ tăng sức mạnh lên gấp nhiều lần và quét sạch kẻ thù trong máy mắt trong mỗi cuộc chiến. Các chiến binh cũng có thể sử dụng các khả năng và vị trí đặc biệt để tiêu diệt quái vật nhanh hơn như kiếm, bắn cung, trong mỗi truyền thuyết, xếp hạng toàn cầu. Có bảng xếp hạng để làm cho mọi thứ thú vị và giải trí hơn, đưa trò chơi chiến đấu của bạn lên đỉnh cao bằng cách chiến đấu một cách thông minh và khéo léo, kết bạn trên toàn thế giới với trò chơi ninja và cạnh tranh ninja với bạn bè của bạn. Tính năng, đồ họa cực kỳ ấn tượng. Tiêu quyền dễ dàng trong mọi trận chiến, khả năng nâng cấp anh hùng, bảng xếp hạng toàn cầu như bất kỳ trò chơi chiến đấu nào, khả năng mở rộng tốc độ, hiệu ứng âm thanh ly kỳ, tốc phát triển chậm Trò chơi Man Minecraft là một trải nghiệm khó quên, các anh hùng yêu cầu kỹ năng chuyên nghiệp cao. Bạn sẽ giúp các anh hùng của chúng ta trong cuộc chiến đấu và tiêu diệt của mình chống lại những kẻ thù đáng sợ. Tải xuống Man Legends, Ninja Warrior, Shadow War và chia sẻ khoảnh khắc của bạn với bạn bè ngay bây giờ. Có gì mới? Tự ưu hóa trải nghiệm người dùng, thêm tính năng quà tặng mới, thêm một số thay đổi cho giao diện người dùng của trò chơi, tối ưu hóa và cân bằng trò chơi, sửa một số lỗi nhỏ, mod Vivaço.